ngày xưa anh đã hứa màu hoa kỷ niệm tuy đã tàn úa tâm tư vẫn dạt sao năm xưa lối này vẫn thường dìu em đi hàng cây năm trước anh khắc tên em còn xanh lá cành ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên trai chiến trần em biết lối hẹn có phải tại anh đâu tiền đồn heo hụt tinh tú quay quần xa nghe anh kể chuyện đời lính khi nào lối hẹn em anh dối hơn lòng anh thêm sao xuyên truyền chúng mình tình không nhạt nhòa mà suối ta ngán cách chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau tròn đời anh đi em chờ vui mộng dệt đêm thâu cành xưa anh biết anh khắc tên em chiều nay kết nhuy cho thắm em tình những còn đi xa mới nhận được tin nhau hàng trăm thứ viết anh gửi cho em đời trai chiến trần em biết lỗi hẹn có phải tại anh đâu tiền đồn heo hụt tinh tú quay quần xa nghe anh kể chuyện đời lính anh dối hơn lòng anh thêm sao xuyên ngày đi anh chẳng được gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tầng em đóa hoa yêu đã bao lâu rồi cành hoa úa tàn mà giấc mơ chưa tàn biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xui ta ngán cách chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau tròn đời anh đi em chờ gối mộng dệt đêm thâu cành xưa anh viết anh khắc tên em chiều nay kết nhụy cho thắm em tình những người còn đi xa anh đi em chờ gối mộng dệt đêm anh biết anh khắc tên em chiều nay kết nhụy cho thắm men tình những người còn đi xa từ khi vắng anh em như tấm vai lùa nhau đêm thâu đêm giấc mộng xanh sao anh có bề nào ai đón cho đời thêm tươi thương tiếc thời tô phấn hồng sáng nhà chồng rồi một xuân cũng qua ca cuộc đời tay mềm biết nơi đâu mà tìm nhiều đêm cô đơn tựa sóng cửa nhỏ nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lạnh vào hồn mấy năm cái biệt chỉ vui đêm nay chứ với tâm tình của hai chúng mình một lần trong đời em nói yêu tôi tiếng ngọt trên đầu môi này bạn thân yêu ơi nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười còn tôi đêm mơ còn tôi đợi chờ thì dù xa rồi tôi vẫn là của từ thua thiếu đôi tay mềm biết nơi đâu mà tìm nhiều đêm cô đơn tựa sóng cửa nhỏ nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lạnh vào hồn mấy năm cái biệt chỉ vui đêm nay chưa với tâm tình của hai chúng mình một lần trong đời nói yêu tôi tiếng ngọt trên đầu môi này bạn thân yêu ơi nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười còn tôi đêm mơ còn tôi đợi chờ thì dù xa rồi tôi vẫn là của người còn tôi đêm mơ còn tôi đợi chờ rồi tôi vẫn là của giá biết bản lòng ơi trao trả mỗi người cười vì hai lối mộng hai hướng trông mình thương nhau chưa chót thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời cho dù chưa lần nói nhưng nếu còn đem vì nhau xin nhẹ đi vào sâu người thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu mình chia tay đi nhé để cho nhau nếu mưa gió lòng ta dừng vui bên mộng bao lần đi gối mỏi chân mòn tâm tư nặng vai gánh đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín giấc ngủ nào quên giấc ngủ nào gọi tên thôi nhắc nhớ để mà chi quay về xưa làm gì giờ hai lúng mộng hai hướng đi niềm ưu tư tôi đếm từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm sao dùng nửa đường đêm giá biệt bản lòng ơi trao trả mỗi người cười vì hai lối mộng hai hướng trông mình thương nhau chưa chót thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời cho dù chưa lần nói nhưng nếu còn đem vì nhau xin nhẹ đi vào sâu người thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu mình chia tay đi nhé để chỗ nào chiều mưa gió lòng ta dừng vui bên mộng bao lần đi gối mỏi chân mòn tâm tư nặng vai gánh đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín giấc ngủ nào quên giấc ngủ nào gọi tên thôi nhắc nhớ để mà chi quay về xưa làm gì giờ hai lối mộng hai hướng đi niềm ưu tư tôi đếm từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm sao dùng nửa đường đêm niềm ưu tư tôi đếm từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm sao dùng nửa đường đêm ở miền xa trời quen đất lạ nhiều đông lắm hạ nối tiếp đi qua thiếu bóng đàn bà đời công dám tới đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm lời đơn vì thường khi nằm trên đất giặc thèm trong hãi hùng tiếng hát môi em tiếng hát ngọt mềm người nâng lính khổ hát bởi câu ca vì tiền hay thiết tha xin đối tiền một lần bên tôi cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi đến với tôi hãy đến với tôi đừng yêu lính bằng lời đêm nằm miền xa trời cao đất hạ chợt lên ý lạ nên viết văn chương gom tiếng hậu phương ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen tầm đàn thay tim miền xa trời quen đất lạ nhiều đông lắm hạ nối tiếp đi qua thiếu bóng đàn bà đời không dám tới đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm lời đơn vì thường khi nằm trên đất giặc thèm trong hãi hùng tiếng hát môi em tiếng hát ngọt mềm người nâng lính khổ hát bởi câu ca vì tiền hay thiết tha xin đôi tiền một lần bên tôi cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi đến với tôi hãy đến với tôi đừng yêu lính bằng lời đêm nằm miền xa trời cao đất hạ chợt lên ý lạ nên viết văn chương gom tiếng hậu phương ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen tầm đàn thay tiếng em ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen tầm đàn thay tiếng gì ngoài tay trắng bôn ba ngược xuôi bạn bè ngày nào giờ cũng bỏ ta đi thần xa mới chỉ hôm nào còn nghe tiếng bạn thân tình mà giờ hôm nay mỗi bước ta đi quanh hiu còn lại người tình người cùng buông lơi đời ta nghèo tôi gì đâu mà em nỡ nói câu từ ly đơn xa người vì tay trắng trong kiếp nghèo nghèo mà lương tâm không dối gian như người ta kiếp sông cử hàn hỏi bên ta đang còn ai cuộc đời giàu sang đã cuốn mất em đi theo người với những đồng tiền phù du đã khiến con tim em đổi thay khi xưa bên người em đâu biết chi ngoài chung tình vật đôi sao rời em vội quên Dẫu thì nhiều người bước đến vây quanh ta bên đời Thế nhưng nghèo chẳng một ai ai muốn sơ chia bao buồn vui Đau hơn khi lòng nhận ra trước kia là phù vàng nghèo mà có tình thì cao quý hơn đời tình người cùng buông lơi đời ta nghèo tôi gì đâu mà em nỡ nói câu từ ly cô đơn xa người vì tay trắng trong kiếp nghèo nghèo mà lương tâm không dối gian như người ta kiếp sống cơ hàn hỏi bên ta đang còn ai cuộc đời giàu sang đã cuốn mất em đi theo người với đồng tiền phù du đã khiến con tim em đổi thay khi xưa bên người em đâu biết chi ngoài chung tình bất đối sao giờ em vội quên sau thì nhiều người bước đến vây quanh ta bên đời thế nhưng nghèo chẳng một ai ai muốn sơ chia bao buồn vui đau hơn khi lòng nhận ra trước kia là phù vàng. nghèo mà có tình thì cao quý hơn đau hơn khi lòng nhận ra trước kia là phù phàng nếu mà có tình thì cao quý hơn chia tay chiều chủ nhật anh bảo rằng tuần sau anh đến hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím anh cài lên mái tóc thề rồi hẹn tuần sau khi hoa mười giờ nở anh sẽ đến thăm em em trông chờ từng phút bao đêm rồi không ngủ trông mong ngày chủ nhật đã đến rồi trời sao không nắng chỉ sợ trời mưa cho anh ngày không tới để mình em đêm thương dài ngập ngừng thật lâu khi em tròn áo tím xưa anh nói anh em xin mẹ giáo phố mẹ vui cười khẽ nói con gái mẹ thật là xinh đây công viên chốn hẹn hò chứng kiến bao lời thề tình yêu vừa lên môi xưa anh hay nói rằng yêu luôn một lòng chung thủy dù đời vẫn đổi thay nhưng sau này quá mười giờ hoa tím đã nở rồi mà sao anh không đến ngóng chờ anh âu lo từng giây phút lệ buồn hoe nước mi em bơ vơ quay trở về qua phố chờ bỗng nghe tiếng sét nổ sầm bên tai khi em chợt trông thấy anh cùng ai bước chung đường người đẹp của anh bên anh màu áo tím sao nghe thương phần con gái như hoa mười sớm nở chỉ đẹp giây phút ban đầu lời thề tình yêu vừa lên ngôi xưa anh hay nói rằng yêu luôn một lòng chung thủy dù đời vẫn đổi thay nhưng sau nay quá mười giờ hoa tím đã nở rồi mà sao anh không đến cho em luôn ngóng chờ anh âu lo từng giây phút lệ buồn vẽ nước bơ vơ quay trở về qua phố chờ bỗng nghe tiếng sét nổ sầm bên tai khi em chợt trông thấy anh cùng ai bước chung đường người đẹp của anh bên anh màu áo tím sao nghe quá chua cay em thương phần con gái như hoa mười giờ nở đẹp giây phút ban đầu người đẹp của anh bên anh màu áo tím sao nghe quá chua cay em thương phần con gái như hoa mười giờ nơ chỉ đẹp giây phút ban đầu tam xa rồi đêm khuya vắng em chờ giấc mơ màng là khi em thấy nhiều ước mơ anh xin trời đừng cho mưa rơi rơi anh đã hứa yêu em thì đời còn những lúc xuống vầy xa chi bao cách ngăn sau này giây phút biệt ly chưa để tâm hồn nặng câu lưu luyến anh hứa đem về mùa xuân bất tận ở trên má em giấy là khi anh đã dâng nguồn sống cho anh là khi anh đã dâng nguồn sống cho And. he time mismos một nàng tiên diệu hiền đêm đêm nằm nghe súng nổ giữa rừng khuya tháng đồ anh còn nhắc tên tôi đêm đêm nhìn trăng sáng tỏ bên đồi hoa trắng nở cuộc đời anh có vui thời gian qua mau tìm anh nơi đâu tôi về qua xóm nhỏ con đò này đã già nghe tin anh gục ngã dừng chân quán năm xưa uống nước dừa hay nước mắt quê hương những đường xưa phố cũ ôi nở đành quên sao xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh anh rơi yên giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ như lời anh nhắc nhở ôi căm hờn dâng ngập nỗi những ngày xưa thân ai xin buộc vào tương lai anh còn gì cho tôi tôi còn gì cho em chỉ còn tay súng nhỏ xưa rừng sâu giết thù những ngày xưa thân ái xin gửi lại cho em rừng khuya tháng đồ anh còn nhắc tên tôi đêm đêm nhìn trăng sáng tỏ bên đồi hoa trắng nở cuộc đời anh có vui thời gian qua mau tìm anh nơi đâu tôi về qua xóm nhỏ con đò này đã già nghe tin anh gục ngã dừng chân quán năm xưa uống nước dừa hay nước mắt quê hương những đường xưa phố cũ ôi nở đành quên sao xin gọi lại tên anh xưa trời sao long lanh anh sơ yên giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ như lời anh nhắc nhở ôi căm hờn dâng ngập nỗi những ngày xưa thân ái xin buộc vào tương lai anh còn gì cho tôi tôi còn gì cho em chỉ còn tay súng nhỏ xưa rừng sâu dễ thù những ngày xưa thân ái xin gửi lại cho em chỉ còn tay súng nhỏ xưa rừng sâu dễ thù những ngày xưa thân ái xin gửi lại cho em